và ngày hôm sau 04 được nổ về chúng ta một nháy rất đẹp rất rực rỡ phải không ạ tương tự như vậy thì ngày mùng 8 tháng 1 0 cấp cho 2 ngày sau sẽ nổ về con 0220 anh em nhé ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ mình không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không không anh em kiểu mà tiền mất tật mang phải không ạ Vâng và ngày hồi mai ngày hôm sau thì 0220 một cặp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 Xin lỗi, 4 gấp cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 4664. Thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá con 4664 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo phải không ạ? Chúng ta không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em? Ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. Kiểu mà tiền mất tật mang phải không ạ? Và những ai muốn đánh to quất lớn muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo của tôi 0917317801 anh em nhé. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối phải không anh em? Và dàn đề tôi sẽ bắt cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai là con 363 8 68 797